bởi ham tiền em thay đổi giờ em bước chân đi theo ai sáng giàu ngày xưa đó người nhớ không nói yêu anh mãi không rời xa thế nhưng giờ người quay gót giàu sáng khiến em quên đi bao ân tình lời yêu đó giờ biến tan mỗi sinh anh thơ chúng ta Nếu bây giờ mình thôi rồi Cho dù em tuy tốt hơn Còn con em bây làm sao Đành lòng xa sao hỡi em Nó thiếu mẹ thì bất hạnh người ơi Em ơi đừng đi Đừng bầu giới con nhé em Đứa con khờ nào có tội Em nghĩ suy đi hỡi em Giờ em đam mê giàu sang Đành lòng quay lưng hết sao Chốn quê nghèo từng đêm con Nó khóc Người nỡ hát giàu sang thế sao em hỡi em Bỏ đứa con khờ không còn đơn tôi lẻ loi em giờ phương trời nào có nó đòi em người biết không từng đêm trắng con thơ khóc than lòng xót xa nhiều cay đắng sao đời trái ngang sao người đi đành tâm em quên hết rồi con khờ nơi làm quê ngóng trông em còn con thơ chúng ta Nếu bây giờ mình thôi rồi rồi dù em tuy tốt hơn Còn con em bây làm sao Đành lòng xa sao hỡi em Nó thiếu mẹ thì bất hạnh người ơi Em ơi đừng đi Đừng bầu giới con nhé em Đứa con khờ nào có tội Em nghĩ suy đi hỡi em Giờ em đam mê giàu sang Đành lòng quay lưng hết sao chôn quê nghèo từng đêm con Nó khóc Người nỡ hát giàu sang thế lẻ Em giờ phương trời nào có nó đòi em Người biết không từng đêm trắng con thơ khóc than Lòng xót xa nhiều cây đắng sao đời trái ngang Sao người đi đành tâm em quên hết rồi Con thơ nơi làng quê ngóng trông em về Người nỡ hát giàu sang thế sao em hỡi em Bỏ đứa con thơ không tiếc em đành còn đơn côi lẻ loi em giờ phương trời nào có nó đòi em người biết không thương đời trắng con thơ khóc than lòng xót xa nhiều cay đắng sao đời trái ngang sao người đi đành tâm em quên hết nỗi một mình buồn cà phê đắng riêng ta mà thôi lặng nhìn thời gian mà thấm thoát trôi qua thật nhanh Nhớ mới hôm nào mình chung bước thật êm đềm Vậy mà ai hay phải cách xa nhau từ lâu Giờ thì dòng đời mình sẽ hai con đường đi Người thì về đâu và phương đó sống ra làm sao Xa nhau bao ngày lòng anh nhớ thương rất nhiều Thầm cầu cho em luôn ấm êm bên đời ai Mỗi lúc em cười là trong anh thấy bình yên sang là anh chẳng thể bước bên em bây giờ dẫu biết tình mình tàn do số kiếp không cho ta gần nhau nhân gian bao điều không như chúng ta thường mong đợi phân số do trời bán mà thôi xu sang tình mình kết thúc bao nhiêu năm qua rồi biết em còn hận vì anh quay góc kiên tim em lệ rơi nhưng anh không còn đường đi nào tốt hơn để chọn tình mình kiếp này đành chia lối đi cồn cà phê đang riêng ta mà thôi lặng nhìn thời gian mà thấm thoát trôi qua thật nhanh nhớ mới hôm nào mình chung bước thật êm đềm vậy mà ai hay phải cách xa nhau từ lâu Giờ thì dòng đời mình sẽ hai con đường đi Người thì về đâu và phương đó sống ra làm sao Xa nhau bao ngày lòng anh nhớ thương rất nhiều Thầm cầu cho em luôn ấm êm bên đời ai Mỗi lúc em cười là trong anh thấy bình yên Dù sang là anh chẳng thể bước bên em bây giờ dẫu biết tình mình tàn do số kiếp không cho ta gần nhau nhân gian bao điều không như chúng ta thường mong nhờ phân số do trời bán mà thôi xu sang tình mình kết thúc bao nhiêu năm qua rồi biết em còn hận vì anh quay gót khiến tim em lệ rơi nhưng anh không còn đường đi nào tốt hơn để chọn tình mình kiếp này đành chia lối đi thơm mướt rơi mạn mồ hôi rời xa em anh không đành tâm nhưng phải sao đây khi mà ta xuyên đây phận thì chẳng có bởi mẹ cha em chốn nhung lụa gấm vàng chuyện tình mình kết thúc cũng mới do tiền thôi nhìn người yêu khoác lên váy dây mà lòng anh đau thật nhiều vì người ấy hôm nay không phải là anh nhìn môi em thật xinh tươi thế nhưng sao chẳng hợp thật ngậm ngùi đành làm người đứng yên khóc cho một chuyện tình còn yêu nhau rất mê say Nhưng mẹ cha không cho mình được tin tới Chuyện tình ta tan mau chẳng cho lầm lỗi gì Lòng thật buồn nước mắt thơm mướt xây mạn môi Rời xa em anh không đành tâm nhưng phải sao đây Khi mà ta xuyên đây phận thì chẳng có Bởi mẹ cha em mơ chốn nhung lụa gấm vàng Chuyện tình mình kết thúc cũng bởi do tiền thôi nhìn người yêu khoác lên váy xinh mà lòng anh đau thật nhiều vì người ấy hôm nay không phải là anh nhìn môi em thật xinh tươi thế nhưng sao chẳng nụ cười vì là giấc mơ đẹp nhất tan vỡ rồi vì mẹ cha cớ sao rẽ chia cuộc tình ta đang mầm nồng vậy mà bỗng nhiên tan biến như là mơ giờ cô dâu đẹp lung linh bước bên ai thật ngậm ngùi đành làm người đứng yên khóc cho một chuyện tình ham mê nói ngọt rồi thì vài ba ngày chia tay đời thời này như thế tình yêu toàn tính toán đến bên nhau chẳng thật tâm gì đâu ngoài đời luôn xa rồi toàn buông lời bướm mong để mong sao được tình yêu người kia người kia yêu nhan sắc đưa ham mê tuổi thuyền rồi cuộc tình trôi về nơi đâu tiền thì nay mai hết còn hoa thì sẽ phai hết yêu thôi chẳng đắn đo gì đâu ta chỉ bước đến thoa lòng hạ muôn, rồi thời gian sẽ chứng tỏ do hết trái tim người đời ra dối lắm chớ nên tin vội ai chớ nên tin vội ai thì yêu thế xác đưa ham mê nói ngọt rồi thì vài ba ngày chia tay đời thời nay như thế tình yêu toàn tính toán bên bên nhau chẳng thật tâm gì đâu 当。 bờ bơi xô kiếp đã có duyên gặp nhau nhưng chúng ta chẳng nợ thế nên phải cách chia hai đứa hai con đường dù ta vẫn yêu nhau nhưng biết sao giờ tình như mây và trăng gặp nhau chẳng thế nào lâu cũng sẽ xa rời nhau xô kiếp đã an bài dẫu cho dù cố yêu ta cũng không thể nào bên nhau nữa do ta không có hợp thôi thà là chia tay anh nghĩ có lẽ sẽ là đẹp hơn chứ đi bên nhau không vui ta phải sống mệt mỏi vậy thì chia tay thôi dẫu cho dù đau nhiều lắm phải cố quên em giấu nước mắt trong lòng thật lòng anh mong em có duyên gặp nhau chúng ta chẳng nợ Thế nên phải cách chia hai đứa hai con đường Dù ta vẫn yêu nhau nhưng biết sao giờ Tình như mây và trăng Gặp nhau chẳng thế nào lâu Cũng sẽ xa rời nhau Số kiếp đã an bài Dẫu cho dù cố yêu Ta cũng không thể nào Bên nhau nữa do ta không có hợp thôi Thà là chia tay anh nghĩ Có lẽ sẽ là đẹp hơn Chứ đi bên nhau không vui Ta phải sống mệt mỏi Vậy thì chia tay thôi thôi dẫu cho dù đau nhiều lắm phải cố quên em giấu nước mắt trong lòng thật lòng anh mong em sẽ sống tốt luôn được bình yên có ai yêu em bên em đi hết suốt cuộc đời chẳng phải như hai ta bước chung đường sau thật ngắn em khóc anh cũng trắng tay rồi không còn chi mình ta trong đêm vang tay phết có ai cho con chỗ dựa mình mong trong cuộc đời chẳng ai mình quá nhiều khi con muốn nghe tiếng ru xưa thơ dài những đêm nằm thao thức canh dài đâu đôi tay mẹ hiền bước về yêu thương sốt sạch khi đôi chân mỏi mệt có ai cho con chỗ dựa mình mong trong cuộc đời chẳng ai bằng cha với mẹ chứ con thương vô bờ lòng khôn than vãn tinh toán giờ đây con thấy buồn như ngôi nhà đơn xưa nghèo nhưng con thấy lòng con còn đi xa mãi chưa về thời gian thấm thoát cũng trôi qua nhiều rồi từ khi con sinh ra hình bóng cha như nào có đâu ký ức về cha nước rơi miên man làm nước mắt thêm dâng tràn tại sao con thiếu đi bao tình thương nhiều đêm trong suy tư lòng con thấy thương mẹ nhiều suốt đời làm lũ thân gầy hao con hỏi cha đi đã quá lâu rồi mà sao không quay chân nhanh về với gia đình ta mọi gian khổ mình thân mẹ nhọc nhằn gánh bao năm vui buồn chỉ mỗi hai mẹ con về đi xa hơi thế gian phong sương nên mẹ đã mệt nhoài nhà mình nay lưu sương khó qua được mùa đông mẹ thì đang đau ốm mà tâm hãy yêu phiền từng ngày dài trông mong về nơi xa con còn đi xa mãi chưa về thời gian thâm thoát cũng trôi qua nhiều rồi từ khi con sinh ra hình bóng cha như nào có đâu ký ức về cha mưa rơi miên man làm nước mắt thêm dâng tràn tại sao con thiếu đi bao tình thương nhiều đêm trong suy tư lòng con thấy thương mẹ nhiều suốt đời làm lũ thân gầy hao con hỏi cha đi đã quá lâu rồi mà sao không quay chân nhanh về với gia đình ta mọi gia cô mình thân mẹ nhọc nhằn gánh bao năm vui buồn chỉ mỗi hai mẹ con về mà ơi thế gian không xương nên mẹ đã mệt nhoài nhà mình đã liêu siêu khó qua được mùa đông mẹ thì đang đau ốm mà tâm hay yêu phiền từng ngày dài trông mong về nơi xa thủy chung em như đóa hoa xinh xắn tỏa hương còn anh như một chú ong say tình mùi hương thơm em đượm thắm khiến lòng này dạt dào nồng nàn thương nhớ về em cần mãi sống vì nhau lòng thôi nhớ người Mà sau bao ngày qua tình không phôi pha Càng làm lòng này yêu em thêm đậm sâu hơn Giờ biết mình mất nhau là coi lòng sẽ đau Giá lúc xưa đừng buông cánh tay khi còn yêu đắm say Đã mất rồi mới hay lòng ta sợ đắng cay Từng đêm rơi dòng nước mắt tiếp cho duyên tình ta Vì cơ là chính anh cách xa hai người hai lối đi phải chấp nhận thế thôi là do tại cái tôi anh đang nhớ người Từ lâu nay lòng không thế nào Mà quên đi tình yêu ngày ta bên nhau Thời gian vừa qua cố quên nhìn được đâu em Nhiều lúc muốn yêu ai để mà Tìm vui cho lòng thôi nhớ người Mà sau bao ngày qua tình không phôi pha Càng làm lòng này yêu em thêm đậm sâu hơn giờ biết mình mất nhau là coi lòng sẽ đau giá lúc xưa đừng buông cánh tay khi còn yêu đắm say đã mất rồi mới hay lòng ta sợ đắng cay từng đêm chơi dòng nước mắt tiếc cho duyên tình ta vì cơ là chính anh vội quyết định quá nhanh đã khiến cho tình ta cách xa hai người hai lối đi phải chấp nhận thế thôi là do tại cái tôi lòng